có lẽ mọi thứ chỉ là thử thách thôi em nhé anh luôn tự chấn an mình bằng những điều đó đó nhưng mà rồi thời gian cho anh biết được nhiều thứ có khi anh phải tập thích nghi nữa anh nhận ra cuộc sống này chẳng bao giờ như mình mong muốn cả Nếu như mọi thứ như đều anh thì cuộc sống đôi mình Có lẽ em đáng được an yên đời đâu cần khổ nhọc để gần nhau Anh biết mình tệ về việc thương em từng làm em rơi dòng lại mất Có như thế nào em vẫn ở bên cùng anh cố gắng dù tệ nhất Cho anh xin lỗi vì thời gian ấy không đủ hoàn thiện như việc từng mong Không hài lòng một thằng lòng công mong em giàu sang bên một tấm trầu Ngày ấy mình thương thương anh biết rõ rồi vì thương em anh cố cả Đâu ai biết đó là điều đẹp nhất hai đứa thương nhau dù vất vả Anh đâu như điều anh sợ anh vẫn sẽ chờ dù ở lần sau Có bao sương gió bỏ tố bên đời anh từng nếm trải có ngại gì đâu Sơn mưa giống toàn là sấm chớp sao không như lúc hứa hẹn vì nhau Có nước mắt hòa lặng bi thương có quả tim chẳng còn bình thường Có tiếc nối thân xuân hai đứa ngôi nhà hạnh phúc cùng người mình thương Không phải anh làm kẻ nhút nhát mà vì nơi đó chắc có ai chờ Không phải anh mà là người khác là vì cơn gió cuốn mất mây mờ Không phải anh chưa từng cố gắng mà vì cố gắng toàn là mất công Không phải anh một người may mắn nên nhiều cay đắng mà cả bất công Cho phép con nói đôi lời xin lỗi hay thét bằng lòng vì con nhiều quá sau tất cả con cùng biết rồi mình không thể sánh với người ta còn không buồn việc vì nhận việc này ai mà chả muốn được ấm êm còn không may mắn đến ngay hiện tại chỉ biết cố gắng vì thương em thời gian đôi mặt với nhận buồn đời con luôn hôn dần ở đầu ngăn đó con cũng hiểu mong muốn nơi bé khi con cùng em biết bao gắn bó đâu phải cô để được cảm thông mà tấm chân tình tiếc sao vứt bỏ chậu buồn lòng cũng chả sao mà đôi lần khép mình nơi căn ghét trọ đã cố gắng không không nói thêm lời gì Hoàng hôn thật đẹp như lúc bên nhau lắm lúc anh mong đến ngàn lời Nhưng chào phiền lâu anh đều gác lại của cả hai ta cùng hẹn thề Suy nghĩ thêm nhiều lại càng phiền phức chỉ làm vết nước càng già thêm Đôi vai anh vác cả tá buồn đời chẳng còn gì khác nữa ngoài em Tương lai anh tại không như từng ngày chả biết mai này sẽ tới đâu Thôi thì chịu nợ anh xin giữ lại để biết mai này mình còn nhớ nhau Là lời xin lỗi thay vì cảm ơn khoảng thời gian dài mình rắn bó ngàn nước mắt cả tả nỗi buồn anh gói ưu tư vào từng góc nhỏ khi anh đau lòng em có còn nên nghe anh kể lại như lúc tựa đầu khi anh đi em có thấy tiếc khi ta chẳng còn một lựa chọn nào còn ma bảo thâu hai năm xưa một điều rằng như nào có tồn tại không nếu nước mắt hóa thành mưa giông thì cả tiếng này chỉ còn lại sốc nếu một mai cả hai đánh mất nếu là nhau giữa đời mênh mông nếu chạy nghe không bị chia cắt tên em anh giữ tận cùng bên trong